chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể cài đặt được cái phiên bản Photoshop 2022 để có thể sử dụng được cái phiên bản này vĩnh viễn ở máy tính của mình nha. Thì đầu tiên trước khi mình tiến hành cài đặt thì mình có một số cái lưu ý cần đưa ra cho các bạn, các bạn cần phải lưu ý trước khi tiến hành cài đặt. Ok, những cái lưu ý đầu tiên đó chính là các bạn cần phải tắt hết mạng trước khi các bạn tiến hành cài đặt cái phiên bản này. Và hãy làm theo như mình, tắt hết các kết nối wifi hay là kết nối với dây mạng của các bạn đi thứ hai đó chính là các bạn cần tắt hết các phần mềm diệt virus đi các bạn hãy mở các phần mềm diệt virus của máy tính mình lên có cái phần mềm diệt virus nào thì các bạn hãy tắt hết đi nha tại sao các bạn cần phải tắt hết các phần mềm diệt virus chính bởi vì là ở trong cái phiên bản này nhiều khi ở trong một số cái phiên bản cài đặt ấy thì nó sẽ có cái phần kích hoạt bản quyền và để các bạn có thể thấy được cái file kích hoạt bản quyền thì các bạn một chút đi nha Ok, tiếp theo đó chính là các bạn cần phải ờ, sao chép cái file của mình ra cái màn hình desktop hay là các ổ IC để tránh bị lỗi khi cài đặt và các bạn không nên cài đặt trực tiếp ở trên Mira bởi vì là chỉ có ai thực sự am hiểu về cái Mira này thì người ta mới có thể cài đặt trực tiếp ở trên đây thôi còn nếu như các bạn không có hiểu sâu về cái Mira này thì mình khuyên các bạn hãy tải nghiệm nó và sau đó hãy tiến hành cài đặt và tuyệt đối các bạn sẽ không update phần mềm sau khi các bạn đã kích hoạt phần thành công nhé bây giờ hãy tiến hành giải nén phần mềm theo mình nha Rồi ok như vậy là đã giải nén thành công rồi Các bạn hãy đưa cái file giải nén ra và các bạn hãy mở ra nha Rồi các bạn có thấy cái file setup không? Các bạn hãy tiến hành khởi chạy cái file setup này vào việc admin cho mình nha Ok, tiến hành chọn continue và các bạn hãy đợi cái phần mềm này nó được intro vào máy tính của mình khi nào mà cái chỉ số đạt 100% là đã tiến hành intro được công vào máy được nha cái thời gian để cái phiên bản này được intro vào cái máy tính của mình nhá thì sẽ tùy thuộc vào cái cấu hình của máy tính của các bạn Ok, các bạn hãy tiến hành nhấn Close nha Rồi, như vậy là cái phiên bản Photoshop 2022 này đã được cài đặt vào máy tính của mình rồi nha thì đối với cái phiên bản này thì nó là một phiên bản khá là mới vì vậy các bạn không cần phải thực hiện những cái thao tác kích hoạt nó đã được kích hoạt sẵn ở trong cái file setup rồi các bạn chỉ cần uh, tiến hành cài đặt sau đó các bạn hãy mở ra và các bạn đã có thể sử dụng được vĩnh viễn rồi nha rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cái phiên bản Photoshop để xem là những cái chức năng của nó có lưu lại được không và nó có sử dụng được không nha Ok, mình đang mở cái phiên bản Photoshop mình lên là cái giao diện của cái phiên bản Photoshop 2023 này và mình sẽ tiến hành mở đại một tấm hình nào đó rồi ok mình sẽ tiến hành xóa một số cái đối tượng ở trong cái hình ảnh này đi Ok như vậy là đã xóa xong rồi nha Mình sẽ xóa một số cái đối tượng nó còn dư ra Rồi Và mình sẽ tiến hành lưu lại thử xem là nó có lưu được không nha Ok như vậy là các bạn đã thấy là mình đã lưu được thành công cái file này rồi nha Mình sẽ tiến hành mở cái file này lên để xem là nó có mở được hay không nha Rồi ok, vậy là mình đã mở được cái file Photoshop 2023 này rồi thì như các bạn cũng thấy là ờ, cái phiên bản này cài đặt khá là dễ dàng đặc biệt là các bạn chỉ cần cài đặt một lần và không cần mất những cái thao tác kích hoạt là các bạn cũng đã có thể sử dụng được cái phiên bản này lâu dài rồi nha và mình chúc các bạn có thể cài đặt được thành công cái phiên bản này về máy tính của mình nha